rồi, điểm dài nhỉ Đó Chân to như cột đỉnh Về nhà mới ngoan nhá Em uh, được uh, con của Siro hôm nay uh, chủ đến đón Đây cho mọi người ngắm con chó tí Đó. Hôm nay thì nhìn nó cứng cáp lắm này Đây Chủ đây quá đẹp dài luôn đàn chó này là có những con chó có thể nói là có những con chó con này hoàn hảo à, theo ý của mình thì nó là hoàn hảo Đó. mọi thứ của nó đều là uh, tuyệt vời luôn từ uh, đầu mặt này cho đến uh, khung gọng đến tính cách đây là được nâu hôm nay về ờ, với chỗ đấy nó đứng đứng đứng đúng khung để cho nhìn luôn ừ. đây Ê. rất hài lòng về sản phẩm Ê. nhìn là nó giống nhau nhìn cái đàn này là cho con nó giống nhau lắm. Em đen này thì à, vào Buôn Mê Thuật Chủ thì đang chờ rồi Chủ đang chờ lắm rồi Ngoan nào à, ngoan luôn Đấy. À, hai anh em đẹp dai Ờ Hai anh em đẹp dai Đâu rồi còn uh, thanh niên còn lại đây hai hai anh em đẹp dai từ uh, Ý Yên Nam Định lên để đón đấy <laughs> đấy nhìn cái khung chân của nó chưa khi nó đi lại ấy, cái con chó mà chân nó khỏe thì cái chân sau của nó đi nó vuông chân cái chân của nó mà khỏe thì cái chân sau nó sẽ vuông chân còn chân trước thì dễ nhìn rồi chân trước thì nó thẳng thì nó dễ nhìn rồi nhưng mà như đàn này như đàn này là cái mặt của chúng nó đẹp và cái chất lông của chúng nó đều rất tốt lông nâu đỏ giống siro ấy vàng là về sau là sẽ vàng cháy đấy cái giải vàng là về sau sẽ vàng trái Giải đi không? Cứ cho nó hít ngửi kệ nó lỏng dây Buồn tè thì nó sẽ tè Ê Đấy Được rồi ra đô thị chơi Đấy Bắt đầu Bắt đầu là là là bây giờ là là sau uh, 30 phút ra bên ngoài chơi là bây giờ nó quen rồi là nó nó quen là nó gì ngay nó tìm hiểu nó này kia cái con chó mà thần kinh của nó mà dạn chó ấy, thì nó như thế nó nhanh lắm tám anh để ở xe ngay sát kia rồi ngay sát xe đít xe rồi đang để thùng xe này chưa gì đâu muốn ra đẹp chưa gì đâu muốn ra xe đi về hả cứ từ từ nhá quen rồi tí nó xe được ngồi điều hòa mát lạnh tí nó cho ngồi là phải tránh cái chỗ điều hòa thốc nhá Vâng. Nếu điều hòa thốc thẳng vào nó là mình ngồi thì vừa nhưng mà điều hòa thốc thẳng vào nó thì nó sẽ bị lạnh. Cũng là ngồi ghế sau vậy. Ờ, ghế sau thoải mái mà xe xịn thì nó điều hòa nó có thốc vào nó chả sao đâu Audi thì nó an toàn Chờ đó. Ê, không, đá, đá mẻ răng rồi À có đồ chơi cho nó đấy, có đồ chơi cho nó là ờ, cái em cả đồ chơi đấy đúng không Ờ có đồ đồ đồ chơi cao su đấy. Đồ chơi cao su thì uh, nếu mà nếu à, mà muốn ấy cứ mở cốp ra đấy, đồ ấy của nó đấy. Tôi cứ đi ra ngoài anh Ờ Nó Có ở đấy có tẩy run không? Có tẩy run, có sữa tắm, có canxi chibi đúng không? Sữa tắm hai, hai ờ, sữa tắm với chị ờ, nấm đúng không? Dạ. Có sữa tắm với chị dạ, nấm dạ, đúng không? Anh cứ giận giận riêng đi. Nó hết mà cái, cái cá không cần mấy nữa. Chibi chia thôi. Bởi do là cứ cho một, một, một cốc nhựa đấy Úi giời. Đúng anh, một bữa à? Một bữa là một cốc nhựa đấy anh. Mày mở toàn mở một cái hộp chibi ra, bên trong Đúng nó có cái à? thìa hả? Cứ một bữa là một cốc gì anh ạ? À? Cốc uh, cám ấy thì là cứ cái, một cái cốc nhựa hai lạng ấy. Vâng đấy. Thì là bây giờ là cứ một bữa là cho hơn một cốc. Một cốc nhựa vâng. Bây giờ cái cám kia nó phải ăn khoảng tầm 4 lạng rưỡi 5 lạng. Hai cốc à? Một bữa. À? Một à, bữa, ngày đấy là một ngày thì một ngày ăn hai bữa thì. Vâng vâng. Một ngày ăn hai bữa thì vâng, là là mỗi bữa là một cốc hơn một cốc một tí còn cái chibi này thì cứ mỗi bữa cho nó nửa già thì ờ, trong này vào đồ với đồ ăn ạ ờ em đảo luôn vào lúc em ngâm à, ấy à, à cái này em đảo luôn vào lúc với nước em ngâm ấy nó có cái thìa ờ còn về sau nhá về sau khi mà con chó nó to hơn rồi cái lượng ăn nó nhiều hơn rồi ờ thế thôi thế mỗi bữa cho thế về sau khi con chó nó to hơn rồi thì mày cứ lấy đúng cái vỏ này này cứ cám đúng bằng miệng vỏ này là đúng vốn lạng à về ờ bình thường anh đong là anh đều đong tức là về sau ấy là, nếu mà như bọn này nhá ở cái tầm nó ăn nhiều nhất không, ăn, cả đời chibi này là ăn cả đời như như không năm nghìn một ngày ăn thua gì đúng anh thế ờ, khoảng tầm không nếu như bọn này cho anh này Bọn này tuổi lớn của nó là tháng như những cái tháng ờ, sau đây tháng 6 tháng 7 tháng 8 là nó ăn 2 triệu một tháng đấy. đấy nó, là nó ăn 2 triệu một tháng đấy. Còn khi nó khi nó trưởng thành rồi thì nó chỉ khoảng ờ, dao động khoảng tầm 1 triệu hơn 1 triệu thôi, một tháng nữa. Không nó chả có cái gì nó sơi được cả. Còn như bọn này là cái giai đoạn mà ăn nhiều nhất của nó nó phải ăn khoảng tầm 8 lạng một ngày. Đổ nước ờ, nước nước uống bình thường là nước lã nhá. Nước lã nước uống bình thường ấy à, thì là nước lã đúng không nước ngâm, nước ngâm, nước ngâm hạt đấy chính là nước lã nước uống bình thường ấy vâng, vâng, vâng. em chỉ cần cho hạt vào cho nước bằng hạt không này em xúc chi bi thì em đảo lẫn vào em đảo lên rồi em cứ để đấy vâng, vâng. đến khi nào ăn thì em lấy canxi em cho nó một ngày một một bữa là hai viên canxi Dầm. không viên canxi em cứ ném lẫn vào trong đồ ăn em đảo lên là được là nó ăn hết luôn một ngày chỉ hai viên canxi à? một, một ngày 4 viên à mỗi bữa hai viên mỗi bữa hai viên vâng, vâng, vâng, thì con chó nó sẽ cái khung nó sẽ như thế và cái lông nó sẽ như thế nhìn mướt chưa mà đây nha là sắp đến đợt tẩy run của nó nhá vâng. tức là tẩy run đầu tháng thì hôm nay là hai mấy rồi vâng. tức là sắp đến đợt, đợt tẩy run tiếp theo tức là trong người nó còn đang có run rồi đấy nhưng con chó nhìn nó vẫn mướt nhá ok chưa chưa à, được chưa được chưa được toàn toàn quay để cho nó xa để cho đủ cá Đây, nước mực. Về ảnh đây ngoại đi Ê. ok được chưa tươi chưa ok rồi rồi ok